những câu nói hay của Biu Biu, Hãy cùng nghe và cảm nhận nhé. Sư tử ấy là chú Sơn Lâm. Nhưng chưa có giảm xiếc nào. Tôi thấy sói ở diễn này. Khi mà nằm trên giường bệnh thì mới nhận ra rằng là kiếm bao nhiêu tiền mua nghĩa nếu như mình không biết mình đam mê cái gì thì mình chẳng khác gì con robot mình không có một gia đình để về thì mình cũng lại chẳng khác một con robot sản xuất ở trong xưởng ra hết giờ trong kho mai cắm điện vào lại làm mà không còn sức khỏe thì cũng như con robot lại đổ xăng vào thì chạy hết niên hạn thì tháo tôi đã đến một quán cà phê nào mà tôi cảm thấy ổn sau đấy tôi chỉ đến quán cà phê đấy thôi tôi đã ăn ở đâu đấy mà tôi cảm thấy ổn sau đấy tôi chỉ ăn ở đấy thôi tôi đã đến một cái góc nào đấy mà tôi cảm thấy quen thuộc rồi ấy thì sau này tôi chỉ đến cái góc đấy thôi đôi khi là một mình một là một gia đình để quay về hai là một sức khỏe để sinh sống ba là một công việc để bận tâm bốn là một đam mê để theo đuổi năm là một con người để yêu thương nếu như mà tôi phải chọn tôi có thể trả lời luôn đầu tiên đấy một gia đình để quay về thứ hai là một sức khỏe để sinh sống và cuối cùng đấy chính là một đam mê để theo đuổi tôi thất bại rất nhiều kể cả trong tình cảm có công việc có cuộc sống có thế nên ông đừng ông đừng cảm thấy buồn với những chuyện đã qua của ông nhạc nào mình cũng nhảy còn một câu nữa câu nào sân nào mình diễn nhưng mà tôi không làm được điều đấy tôi mới chỉ làm được nhạc nào bạn tôi đã có đã có những người nhạc nào cũng nhảy mà còn sân nào cũng diễn khi kết hợp lại họ là những con người xuất chúng mỗi một con sói đều có một con con đường đi rất là riêng nó có thể cùng nhau làm cái điều gì đấy nhưng mà đứng lên lẻ ra thì nó cũng rất kinh khủng